rồi ok ha xin chào toàn thể anh em ba miền bắc trung nam ha đó bữa nay mình review cho anh em là bộ môn tài xỉu trên điện thoại nha anh em tài xỉu trên điện thoại nha đó tài xỉu trên điện thoại CH Play nha anh em đó anh em mình chơi phải có điện thoại có phần mềm CH Play đó điện thoại nào cũng được hết nha anh em anh em mình chơi Samsung Apple Xiaomi ha đó vivo điện thoại nào cũng được miễn sao có ch play cho anh em mình chơi để anh em mình tải về tại cái game này là nó nằm trên ch play luôn nha anh em nằm top luôn nha anh em anh em mình chơi cứ vô ch play vô trực tiếp anh em mình tải về đó còn đây là mình tải sẵn cho anh em rồi ha đó mình sẽ chơi nhưng mà bên đây là mình sẽ giới thiệu về bộ môn là tài xỉu nha anh em tài xỉu trên điện thoại ha đó đây mình vuốt lên đây. đó bây giờ mình sẽ vô thẳng cái vấn đề luôn ha mình chơi thẳng vô vấn đề cho anh em luôn ha đây mình tải thẳng về máy rồi thời gian thì có hạn mình mà vô mình tải trên CH Play nữa thì nó hơi lâu thôi nha anh em đó bây giờ mình tải sẵn về máy rồi ha đó tài xỉu này đó anh em mình chơi cái nào anh em mình giúp cái đó ha anh em mình chơi cái tài xỉu nào thì giúp cái đó anh em nào muốn biết về cái bản hát quy luật này ha thì có liên hệ qua bên mình mình sẽ đổi để số điện thoại trên màn hình mình tư vấn cho anh em 24 trên 7 luôn nha đó anh em nào muốn chơi về cái bản này á, thì có liên hệ nha anh em mình để điện thoại trên màn hình đây mình sóc nè đó anh em mình chơi rất chi là dễ luôn ha đó tài xỉu tài xỉu vậy đó rất chi là dễ chơi ha đó như đây á là bộ môn tài xỉu trên điện thoại và quy luật mình có thể hát được đó game mình có thể hát được còn anh em nào vô sòng sới anh em mình chơi chỉ cần chụp lại màn hình trên điện trên cái lúc mình đang chơi điện thoại của người ta điện thoại ai cũng được miễn sao mình chụp được màn hình và mình lấy được cái mã với lại cái màn hình để mình biết được và mình tìm quy luật cho anh em nha đó đây là bộ môn tài xỉu đó mình sẽ chơi luôn cho anh em xem vài cao vài cây ha đây sóc này mình sẽ đánh vài cây cho anh em nha mình đánh 5 năm trước đi ha mình đánh ba cây 5 năm ba cây 5 năm rồi mình sẽ đánh quy luật của anh em nha đây mình sóc nè mình sẽ đánh con tài trước nha anh em rồi không có tài mình sóc tiếp nè không có tài mình đánh tài tiếp khi nào ra tài thôi lại không ra tài mình đánh mình đánh tài tiếp mở nè có tài nha anh em đây mình sóc nè mình đánh xỉu nè lại không có mình thu 4 mình mình thu 3 đó mình ăn được có một chán à đó anh em mình chơi 5 năm thì nó chỉ vậy thôi không có đường cửa nào mà ăn được người ta hết nha bây giờ mình sẽ chơi cái quy luật ha mình sẽ chơi cái bản hát của mình đó bản hát của mình mình sẽ biết được nó ra con gì ha. còn cái này anh em mình chơi anh em mình mua về anh em mình muốn chơi bên tay con tay cái đều được hết mình đều có thể đưa ra và mình làm cho anh em về tay con hoặc tay cái anh em mình chơi cho nó dễ đó bây giờ mình sẽ chơi tay con nha anh em đó mình sóc nè giờ ra tài mới ra tài đúng không em mình sóc nè đó mình sẽ đánh xỉu vì mình đã biết cái quy luật của nó rồi mình đã biết cái bản hát này rồi ha mở này có xỉu nè ok cho anh em mình sóc nè giờ mình sẽ đánh tài nha anh em mở này có tài này ok chưa sóc nè anh em xỉu nè anh em đó sóc nè đó giờ mình đánh tài tiếp nè mở nè có tài nè. giờ sóc nè xỉu nè anh em đấy sóc nè tài nè đó sóc nè xỉu nè anh em đó ok vô chuẩn không anh chuẩn trăm phần trăm luôn ha anh em mình chơi á mà không không có quy luật không có bản hắc thì anh em mình chơi không bao giờ thắng được người ta hết nha ra sòng sới thì chỉ có đường thua thôi giờ mình đánh tài nè ở tài nè sóc nè xịu tài nè đó ok cho anh em mình chơi thì chỉ có đường thua thôi nha anh em không có đường nào thắng hết ok chưa bây giờ anh em mình đánh bình thường thì không có đường nào mà ăn được người ta hết nha đó thì mình đã đưa ra cái bản hát này thì anh em mình chỉ có thắng thôi bây giờ mình sẽ chơi cái bản là làm cái nha anh em đó mình làm cái mình có thể né được người ta người ta đánh bên xỉu nhiều ai bên tài nhiều mình sẽ né bên đó nha anh em đây như người ta đánh binh xỉu nhiều mình sẽ cho ra tài nè đó xỉu nè người ta đánh bên xỉu nhiều đúng không mình sóc nè anh em nè đó mình người ta cho ra xỉu nhiều thì mình sóc nha đây mình sóc mình sẽ chơi vô lực tay cái cho anh em nè giờ mình sẽ đánh con tài nè đó bây giờ người ta đánh nhiều ha người ta đánh xỉu mình cho ra tài đây tài đó tài nè anh em ok chưa đây mình chưa có mở mình mở cái tay con tay cái ra rồi mình đánh đó mình test vài cây ha đó bây giờ là mình muốn ra tài nó sẽ ra tài đây mình muốn ra tài nó sẽ ra tài đó ok cho anh em 10 dáng như 10 nha anh em ok chưa 10 dáng như 10 mình muốn ra xỉu nó mình sẽ cho nó ra xỉu đó 10 dáng như 10 nha anh em đó xỉu nè ok chưa đó anh em mình muốn máy dán xỉu cũng có hết ok chưa đấy đây là gọi là quy luật uh, tay cái và tay con nha anh em mình đây là mình làm tay cái nè mình né được người ta nè ok chưa đó anh em nào á xem cái video này rồi á thấy hay thì đăng ký đăng ký kênh cho mình và bật chuông cho mình đó và xem được nhiều cái video hay hơn nha ha còn những cái video sau mình sẽ quay về mình sẽ quay clip về bầu cua ha anh em bầu cua cho anh em xem nha đó bữa nay thì mình quay tài xỉu còn bên mình nó bán rất nhiều loại bên bầu cua tài xỉu sóc đĩa đây hiện thực đây mình để cho màn hình cho anh em xem luôn ha anh em nào chơi thì anh em mình cứ liên hệ với mình để số điện thoại trên màn hình rồi à, gọi qua cho mình mình tư vấn cho anh em 24 trên 7 luôn nha đó rồi anh em nào xem video này thì anh em mình chúc anh em được nhiều cái trò chơi được hay hơn biết được nhiều cái hay hơn để anh em mình bị người ta ăn được người ta ha đó ok xin chào toàn thể anh em nha